chia tay sau những lần không hiểu nhau tại vì thương ai bao nhiêu lần yêu vỡ nát nữa rồi tại vì hôm mưa em đưa chiếc ô đã làm trái tim anh có cầu vòng mà cầu vòng chỉ có khi mưa vừa ta. em cũng rời đi khi em vì sợ cô đơn nên anh mặt kệ đúng sai mang kém có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai chỉ cầu xin em anh đã rất đau đừng làm trái tim anh vươn thêm buồn có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn có đơn vậy thôi em ơi em ở lại ở lại với anh đi em ở lại đừng làm áng mây trôi trên bầu trời rồi một mình chơi vơi bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã xa xơ bông hoa lụi tàn thật nhiều đớn đau mà người lo lắng đâu rồi giờ cô đơn nơi này mặt kề đúng sai mang kèm có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai chỉ cầu xin em anh đã rất đau đừng làm mắt em vươn vấn thêm buồn dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn vậy thôi em ơi em ở lại ở lại với anh đi em ở lại đừng làm áng mây trôi trên bầu trời một mình chơi vơi bông hoa kia ngoài vườn nhà giờ cũng đã xa xơ bông lại với anh đi em ở lại đừng làm áng mây trôi trên bầu trời rồi một mình chơi vơi bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã xa xơ bông hoa